xin hẹn lần sau khi mặt trời ngã về phía tây mà lòng tuổi non nao nổi nhớ nhớ vừa một người con đời nụ hồng tỏ tiếng lòng anh trai trong ngày đi qua kéo đi dài vô tầng mình được ở bên mình cạnh thương nhớ đây qua có những phút lòng im lặng nghe sao kia rồi vẫn chân thơm nước qua hồng nở buồn gửi tình yêu bấy lâu mong chờ có những đêm vắng tóc canh một mình ngồi bên cửa sổ thơ mình chẳng hiểu lòng ta chẳng nợ cứu tình giường nhà em nụ hồng đã khe chứ nho tuổi đương thì chẳng gặp tâm chẳng tâm gió hỏi gió dùng ta lời này tình tư lòng hồng con bóng hình ai nhẹ mơ tóc mây miền mài gỡ ngàn ánh mắt tình chân quá đâu hồng ngắn ngày rồi cho em xin cảm ơn